sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn ấp mồm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi chỉ không có em nên anh đau lòng thôi người không dám tin tương lai anh thay đổi sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời từng ngoan trách em rất nhiều sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu anh từng nói với em rất nặng lời sao ngày ấy để anh muốn chơi vơi giờ lớn hơn anh mới hiểu ai cũng muốn cuộc sống không lo toan vì lúc ấy anh quá xoay nào dám gửi phận cho anh hai không dám tin tương lai anh thay đổi sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời trách em rất nhiều Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu Anh từng nói với em rất nặng lời Sao ngày ấy để anh uống chơi vơi Giờ lớn hơn anh mới hiểu Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì lúc cho anh mang sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn nắm ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa anh em sẽ đến